Alo, à vâng, xin kính chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em, cô chị chú bác một lần nữa quay trở lại kênh youtube soi cả miền Nam Phạm Đức của mình trong buổi chiều buổi tối của ngày hôm nay Thì cập nhật giờ giấc hiện tại bây giờ đã là 4 giờ 43 phút anh chị em nhé 4 giờ 43 phút của buổi chiều buổi tối ngày 23 tháng 4 năm 2021 Thì như mọi ngày sau khi kết quả giải thưởng sổ số khu vực miền Nam đã mở thưởng cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em Thì Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia soi cầu miền Nam của mình Bất chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô đề cũng như là đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em của chú bác chúng ta được tham khảo vui chơi vật nghệ xã đá bể hơi sau ngày mai thì uh, trước khi vào phần uh,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 Vâng thì trước màn hình nhỏ của tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta đây Đây là cái bảng kết quả thực số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay Buổi chiều thứ 6 ngày 23 tháng 4 năm 2021 Thì ngày hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em chúng ta có ba đài Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh Thì để cho mọi người, tất cả anh chị em chúng ta được rõ hơn Thì Phạm Đức sẽ điểm có hai cái giải đó là giải G8 Cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài của ngày hôm nay anh xem nhé Đầu tiên ở đài Vĩnh Long thì ngày hôm nay giải 8 đầu lô tô ngày hôm nay mở thưởng cho anh chị em chúng ta tất cả mọi người đó là từ lô tô 61 Bình Dương 64 và Trà Vinh là 98 anh chị em nhé Vâng tôi còn giải đặc biệt ở đài Vĩnh Long thì ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 453 651 xin lỗi anh em 453651 651 cang 6 đầu 5 đôi 1 in thành chúng ta bạch thủ đề đó là 51 tổng đề đó là tổng 6 anh xem ạ vâng tụi còn ở đài Bình Dương giải đặc biệt ngày hôm nay mời thưởng có bộ dạng 414609 cang 6 đầu 0 đuôi 9 in thẳng chúng ta bạch thủ đề đó là 09 rồi tâm cang 6 và tổng 9 anh em nhé ở đài Trang Vinh thì ngày hôm nay giải đặc biệt mời thưởng có bộ dạng 322166 ngày hôm nay thì kép bằng rồi anh em nhé Tâm càng là tầm càng 1 và đầu 6 đuôi 6 in thẳng chúng ta bạch từ đây kết bằng đó là 66 và tổng là tổng 2 SMA. Vâng thì ờ, đây là cái bảng kết quả cho số khu vực miền Nam từ 6 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của buổi chiều ngày hôm nay cho ba đài Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh thì giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài thì Phạm Đức đã điệp qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả thôi phải không ạ? Tôi cũng xin chúc mừng cho những anh chị em nào tất cả mọi người toàn thể anh chị em đặc biệt là những anh chị em ngày hôm nay chúng ta có chơi đầu đuôi hay là chúng ta có chơi bao lô những cầu lô tô ở trên video đây chúng ta chơi những con cầu lô tô 61, 64 và 898 phải không ạ? Chúng ta chơi đầu đuôi cho ba đài ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng tức bực rực giờ rồi anh chị em nhé Vâng thì cũng quay trở lại cái video của ngày hôm qua Thì ngày hôm qua Phạm Đức có lên video phân tích của lô tô chốt số tham khảo cho toàn thể mọi người Tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đạm bể hơi trong ngày 23 tháng 4 năm 2021 Tức là ngày hôm nay phải không ạ Cho ba đài đó là đài Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh Thì ở đài Vĩnh Long thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho anh chị em tất cả mọi người cô chú bác chúng ta Chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô đó là 52, song thủ 2662, Bình Dương bạch thủ 72, song thủ 2992, Trà Vinh bạch thủ 28, song thủ 8998, Bao lô Ba Đài cầu song thủ lô tô 6996 anh chị em nhé. Thì các con số các cầu lô tô Phạm Đức đã chốt cho anh chị em chúng ta ở trên video đây thì Phạm Đức cũng đã lưu ý về tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta rồi phải không ạ? Chung kết thì anh chị em chúng ta chơi thôi, không trùng chung kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo. Chúng ta không nên chơi to đánh lớn như cầu lô tô ở trên video anh chị em nhé. Vì mọi con số trên này đều mang tính chất tham khảo mà thôi. Có hôm ăn thì sẽ có hôm thua anh sẽ mang Vâng từ ngày hôm nay thì nhìn chung đâu đó thì chúng ta cũng đã điểm qua sơ qua cho mọi người chúng ta về cái bảng lô tô ngày hôm nay rồi đúng không ạ Thì ngày hôm nay thì sơ sơ chúng ta cũng có được chút quà nhỏ nhỏ của khu vực miền Nam anh chị em nhé Vâng thì cũng để biết rõ hơn để ngày hôm nay chiến thắng được bao nhiêu cầu lô tô ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại cái bảng kết quả giải thưởng sơ số khu vực miền Nam anh chị em nhé Đầu tiên thì ở đài Vĩnh Long anh chị em nhé ở đài Vĩnh Long, ngày hôm qua Phạm Đức cho cho anh chị em chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 52 song thủ đó là 2662 đúng không ạ 52 2662 thì ngày hôm nay 52 52 và 26 thì 52 đâu đó cho chúng ta là hai chục lô tô anh chị em nhé và 62 2662 thì ngày hôm nay 62 chúng ta vẫn có hai chục lô tô anh chị em ạ à. 3 triệu lô tô xin lợi anh chị em chúng ta nhé ngày hôm nay thì 3 chục lô tô 62 phải không ạ Bạch thủ 52 song thủ 2662 Nhưng mà rất tiếc anh chị em à chốt ở đài Vĩnh Long Thì ngày hôm nay chốt đài Vĩnh Long thì nổ tưng bừng rực rỡ ở cái đài Bình Dương cũng như là đài Trà Vinh mất rồi anh chị em nhá Rất rất chỉ là đáng tiếc phải họ Bạch thủ 52 tưng bừng rực rỡ ba chủ lô tô Và song thủ 2662 thì sai 662 thì ngày hôm nay chủ lô tô 62 nổ tưng bừng rực rỡ ba chủ lô tô anh chị em nhá rất rất chỉ là khó chịu phải không ạ thì Vĩnh Long ngày hôm nay thì chúng ta có đầu 6 thì chúng ta có 61 mà thôi anh chị em nhá sát nút rồi phải không ạ đầu đuôi đầu thì 61 đuôi thì 51 mà trong cái đó chúng ta chốt bạch thủ 52 đúng không ạ song thủ 62 thì ngày hôm nay thì đầu 61 đuôi 51 rồi anh chị em nhé Vâng thì còn ở đài à, Bình Dương ở đài Bình Dương thì ngày hôm qua Phạm Đức cho cho mọi người tất cả anh chị em cô bác chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 72 phải không ạ bạch thủ lô tô 72 song thủ lô tô đó là 2992 thì ngày hôm nay thì như tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta cũng đã rõ rồi đầu 7 ngày hôm nay thì đầu 7 ngày hôm nay thì chúng ta có duy nhất chú lô tô 73 mà thôi anh chị em nhé 3773 xin lỗi anh chị em thêm chúng ta có 75 thì 3773 ngày hôm nay cả cặp anh chị em à rất tiếc 72 thì ngày hôm nay chúng ta có 62 52 32 anh chị em nhé thì ngày hôm nay chính thức lọt khe mất cầu à, bạch thủ lô tô 72 của tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay rồi đúng không ạ Vâng thì còn ở đây Trà Vinh ở đây Trà Vinh thì ngày hôm qua Phạm Đức cho cho anh chị em chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô đó là 28 song thủ 8998 phải không ạ thì ngày hôm nay bạch thủ lô tô 28 thì ngày hôm nay chúng ta chính thức ăn trứng với lộn anh chị em nhé 28 thì không sao ngày hôm nay thì những anh xem nào chúng ta kết cầu lô tô bạch thủ phạm đức chốt trên video 28 thì chúng ta có thể bao lô cả cặp thì chúng ta bao lô 2882 thì chúng ta vẫn có được chút quà nhỏ nhỏ của cầu lô tô bạch thủ ở đài trà vinh rồi anh xem nhé thì 82 thì ngày hôm nay ở cái đài uh, vĩnh long chúng ta vẫn có anh xem nhé thì vậy chỉ ngày hôm nay 2882 đâu đó nổ cả cặp ở ba đài rồi phải không ạ vâng thì ngày hôm nay thì con cầu song thủ loto ở đài trà vinh phạm đức cho cho mọi người chúng ta tham khảo 8998 phải không ạ thì ngày hôm nay chiến thắng tưng bừng rực rỡ anh xem nhé thì 8998 ngày hôm nay 98 đã nổ khá là sớm nổ ngay giải đầu loto cho anh chị em chúng ta ngày hôm nay phải không ạ ở đây trà vinh rồi cầu song thủ thì nổ đầu đuôi rồi anh chị em nhé nổ ngay giải đầu lô tô ngày hôm nay cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta ngày hôm nay thì cũng xin chúc mừng cho những anh chị em nào đặc biệt là những anh chị em chúng ta theo dõi video ngày hôm qua thì uh, những con số cầu lô tô phạm đức chốt trên video chúng ta kết cầu song thủ chúng ta bao lô đồng thời chúng ta chơi đầu đuôi thì chúng ta cũng có thêm chút quà nhỏ nhỏ rồi anh chị em nhé Vâng thì còn cầu song thủ lô tô thì à, ngày hôm nay thì chúng ta cũng không chiến thắng được nhiều phải không ạ 69 thì ngày hôm nay chúng ta có 79 mà thôi anh chị em nhé Ngày hôm nay thì à, cầu 52 52 và 62 thì ngày này tức bực rực rỡ anh chị em nhé cũng xin không quên xin chúc cho những anh chị em nào chúc mừng cho những anh chị em nào đặc biệt là những anh chị em chúng ta theo dõi video mà chúng ta kết cầu 52 cũng như là 62 chúng ta bao lỗ ba đài đúng không ạ 52 62 chúng ta bao lô ba đài chúng ta không bao lô một đài ở đài vĩnh long chúng ta bao lô ba đài cho phạm đức thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ 6 chú lô tô anh chị em nhé vâng thì à, hứa hẹn với tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta vào một ngày mai chiến thắng tưng bừng rực rỡ cầu bao lô ba đài anh chị em nhé từ ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi phải không ạ thì ngày mai thì sẽ chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn ngày hôm nay vâng thì à, để tiếp thêm nguồn động lực cũng như là niềm cảm hứng để thổi hồn những con số cho ngày mai thì anh chị em chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like anh chị em nhé thì một lần nữa phạm đức cũng không quên xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú bác chúng ta đã theo dõi video đồng thời chúng ta đã để lại cho phạm đức những nút like yêu thương ở đây anh chị em nhé nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi nên anh chị em chúng ta bớt chút thời gian cho đi thì để chúng ta nhận lại không ạ ấn vào nút like đồng thời chúng ta ấn vào nút chia sẻ để giúp cho phạm đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia soi cầu miền nam của mình có thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày hàng ngày lên đây phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em tất cả mọi người cô chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trà đá bê hơi hoàn toàn miễn phí ở trên video ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị em nhé thì những con số phạm đức đưa lên cho chúng ta ở trên video thì cũng rất mong muốn cho chúng ta những cầu lô tô chuẩn hơn chính xác hơn để cho anh chị em chúng ta cầm đồng ra đồng vào kiểm bắt canh dưa cả trong ngày mà thôi phải không ạ thì à, anh chị em nào chúng ta theo dõi video mà chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh đồng thời chúng ta ấn vào biểu tượng và chuông anh chị em nhé để à, chúng ta cập nhật cũng như là nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và chính xác nhất của bên à, Phạm Đức mỗi ngày mỗi khi bên mình lên video chốt cho chúng ta tham khảo những con số những cầu lô tô ở trên video phải không ạ vâng thì uh, ngày mai là hôm thứ bảy anh chị em nhé thì hôm nay thứ sáu rồi thì ngày mai thứ bảy tức là ngày 24 tháng 4 năm 2021 thì à, thứ bảy thì cũng như mọi khi thôi sẽ có à, bốn đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Đài Hậu Giang phải không ạ? Thì để cho mọi người tất cả hãy xem câu chuyện bác chúng ta được nắm bắt các câu lô tô để chúng ta tìm ra cho mình những cái đường cầu để ngày mai chúng ta vui chơi văn nghệ trở lại bể hơi thì phạm đức sẽ điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chúng bác chúng ta về cái bảng kết quả giải thưởng sổ số khu vực miền nam thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 của tuần trước anh chị em nhé cho bốn đài thành phố hồ chí minh long an bình phước và đài hậu giang thì uh, đầu tiên ở cái giải G8 anh chị em nhé G8 đầu lô tô ở cái giải à, thành phố Hồ Chí Minh thì tuần trước mở thưởng cho anh chị em tất cả mọi người chúng ta đó là chủ lô tô 72 Long An 48 Bình Phước 34 Hậu Giang là 74 anh chị em nhé còn giải đặc biệt đôi lô tô của đài thành phố Hồ Chí Minh thì tuần trước mở thưởng cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta có bộ dạng 601 679 anh chị em nhé càng 6 đầu 7 đôi 9 in thẳng chúng ta bạch thủ đề đó là 79 rồi và tổng đề ở đài thành phố đó là tổng 6 anh chị em nhé Vâng thì còn ở Đài Long An Ở Đài Long An thì đặc biệt mở thưởng có bộ dạng 393629 Càng 6 đầu 2 đôi 9 in thẳng chúng ta bạch tổ đề đó là 29 tổng đề đó là tổng 1 xem A. Còn ở đài Bình Phước thì sẽ đặc biệt mở thưởng có bộ dạng 952688 kép bằng anh xem nhé. Càng 6 đầu 8 đuôi 8 in thành nhiều ta bạch tụ đề kép bằng 88 và tổng 6 anh xem A. Ở đài à, Hậu Giang thì à, tuần trước mở thưởng cho anh chị em ta có bộ dạng 629901 con chín đầu không đuôi một in thành chúng ta bạch chủ đề không một phải không ạ thì uh, bạch chủ đề đó là không một thì tổng đề cho chúng ta đó là tổng một rồi anh chị em nhé vâng thì cũng điểm qua đôi chút với cái bảng lô tô các đầu lô cam điếc để cho mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta được rõ hơn về à, đến ngày mai chúng ta có chơi cái đài nào thì chúng ta có à, chút cơ sở căn bản để chúng ta nắm bắt những cái lô tô phải không ạ đầu tiên ở đài thành phố Hồ Chí Minh tuần trước chúng ta có đầu cam điếc đó là đầu không và đầu một anh chị em nhé thì lô tô tập trung nhiều nhất thì chúng ta có đầu 3 trong này chúng ta có 4 chủ lô tô và hai chủ lô tô 36 anh chị em 3 Long An thì à, chúng ta có đầu 6 à, anh chị em nhé đầu 6 và đầu 8 đã chính thức cân đích hoàn toàn còn lô tô bù lại cho đầu 6 đầu 8 cân đích hoàn toàn thì tập trung hết ở đầu 4 anh chị em à đầu 4 thì chúng ta có đâu đó cho mọi người 5 chủ lô tô anh chị em nhé còn ở đây Bình Phước anh chị em à, ở đây Bình Phước thì tuần trước các đầu lô tô ra không có đầu nào cầm biết anh chị em nhé còn lô tô tập trung nhiều nhất ở đây Bình Phước thì có ở đầu 3 chúng ta có 5 chủ lô tô trong này chúng ta có chủ lô tô 32 về hai chủ lô tô cho mọi người rồi nhân đôi anh chị em nhé ở đài hậu giang thì tuần trước chúng ta vẫn có đầu câm điếc đó là đầu 5 à, và đầu 6 anh chị em à đầu 5 đầu 6 câm điếc thì bù lại cho chúng ta tuần trước ở đài hậu giang thì đầu không ra khá là nhiều anh chị em nhé nổi cho chúng ta đâu đó là 5 chủ lô tô trong này chúng ta có chủ lô tô 01 đã về hai chủ lô tô phải không ạ đầu 1 thì chúng ta cũng có 3 chủ lô tô thì trong này 15 đã nhân đôi rồi còn đầu à, 4 chúng ta có 4 chữ lô tô anh chị em nhé vâng thì đây là cái bảng lô tô các đầu lô cần biết cũng như là cái bảng kết quả giải thưởng số, số khu vực miền Nam của tuần trước cho bốn đài thành phố Hồ Chí Minh Long An và Đại Bình Phước thì giải 8 cũng như là giải đặc biệt đầu đuôi cho bốn đài phạm đức đã điểm qua cũng như là cập nhật cho tất cả mọi người tất cả hãy xem của bác chúng ta cũng rõ hết cả rồi đúng không ạ để chúng ta nắm bắt để chúng ta ngày mai tìm ra cho mình những cái đường cầu anh chị em nhé vâng thì à, không để mất mát cho tất cả anh chị em ta bao nhiêu thời gian cả đúng không ạ thì bây giờ đây phạm đức sẽ đi vào phần chốt số tham khảo cho tất cả anh xem tất cả mọi người điểm vào cái bảng video chốt số cho ngày mai cho tất cả anh xem ta tham khảo vui chơi văn nghệ startup hơi sau ngày mai anh xem nhé Vâng thì cũng sau khi nghiên cứu cầu kèo Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia sân cầu miền Nam của mình cũng đã phân tích các cầu lô tô đồng thời đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho tất cả mọi người tất cả anh chị em ta những cầu lô tô những con số ở đây rồi phải không ạ thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú bác chúng ta đây đây là cái bảng chốt số của kênh youtube sân cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình anh chị em nhé chốt số tham khảo cho ngày mai thứ bảy đúng không ạ ngày 24 tháng 4 năm 2021 cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Đài Phước thì ngày mai đài Hậu Giang là đài phụ rất ít người chơi nên phạm mức sẽ chốt theo yêu cầu ở trên Zalo mà thôi anh chị em nhé nên là tất cả đều có nguyên nhân cũng như là lý do của nó rồi còn ở trên video thì phạm đức sẽ đồng thời chúng ta sẽ mỗi ngày phạm đức sẽ chốt ba đài cho anh chị em ta tham khảo phải không ạ ba cái đài chính đầu tiên ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai Đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam của bên mình Phạm Đức chốt cho anh chị em ta tham khảo bạch thủ lô tô 65 song thủ 5335 anh chị em nhé ở đây Long An bạch thủ 84 song thủ 4994 ở đây Bình Phước bạch thủ 23 song thủ 2442 bao lô ba đài cho ngày mai đó là lập phát phát lộc anh chị em nhé 6886 không ạ thì đây là các con số các cầu lô tô bạch thủ cũng như là song thủ ba lô ba đài Thì Phạm Đức cùng anh chị em trong đồng vụ đội nhóm sơ cầu miền Nam của mình cũng đã chốt đến đây cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chú bác chúng ta được rõ hết cả rồi đúng không ạ? Rất mong thì anh chị em ta theo dõi video hãy lưu ý chỗ này cho Phạm Đức thôi anh chị em nhé. Lưu ý mọi con số mọi cầu kèo đều mang tính chất tham khảo đánh nhỏ hoặc là nghỉ anh chị em nhé. Trùng máu kết kèo thì chúng ta có thể 5 ngàn 10 ngàn vui chơi văn nghệ trà bể hơi kiếm ly cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều chúng ta không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi anh chị em nhé không trùng công kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo chúng ta dừng thôi chúng ta không nên chơi to đánh lớn phạm đức không mong muốn anh chị em ta chơi to đánh lớn những con lô tô ở trên video anh chị em nhé nên chúng ta theo dõi video này lưu ý chú ý lắng nghe cho phạm đức vấn đề này còn những anh chị em nào chúng ta đang thua tha nợ nần đã xa bờ bí câu loạn số không có câu kín số chuẩn để chúng ta chơi trong ngày để chúng ta cần những cầu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta tự tin chơi to đánh lớn thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn mặt zalo của bên phạm đức anh chị em nhé Zalo 0936 512 186 Bao lô xin đá đầu đuôi cầu kín số chuẩn cho tất cả mọi người Toàn thể anh xem chúng ta những cầu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất trong ngày anh xem nhé Thì hiện tại ở bên Phạm Đức đang có hai gói ưu đại đó là nhóm tuần cũng như là nhóm tháng Với hai gói ưu đại hiện tại thì đang rất rất chỉ là thấp Thế những anh xem nào chúng ta có nhu cầu tham gia vào nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên Phạm Đức Để hàng ngày chúng ta cập nhật nhận những cầu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất đến từ các chuyên gia sơ cầu miền Nam thì anh chị em ta hãy nhanh tay thêm mạng vào Zalo 0936 512 để được hỗ trợ cũng như là tư vấn được vào đúng nhóm về bờ đúng cách anh chị em nhé Vâng thì cái bây giờ cũng đã là cuối video rồi thì à, cái bảng chốt số của kênh YouTube soi cầu miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai tức ngày hạ thứ bảy tức ngày 24 tháng 4 năm 2021 cho ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An và đài Bình Phước. Thì à, Phạm Đức cũng đã chốt lên đây cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em của chúng bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ? Thì bây giờ cũng đã là cuối video rồi thì một lần nữa Phạm Đức cũng không quên xin kính chúc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 thì à, lượng like mà ít thì con số là không lộ được đâu nên chúng ta bớt chút thời gian chúng ta ấn vào nút like để thổi hồn vào những con số cho ngày mai để cho ngày mai chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ nối tiếp mạnh ăn thông anh chị em ạ còn những anh chị em nào chúng ta chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký đồng thời chúng ta ấn vào biểu tượng quả chuông anh chị em nhé để à, cập nhật những video nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất đến từ đội cụ làm kênh soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình anh chị em ạ. Thì bây giờ thì Phạm Đức cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chú bác chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh xem nhé.